công ty cổ phần xuất nhập khẩu Master Việt Nam và ngày hôm nay thì ờ, em xin giới thiệu tiếp tục gửi tới tất cả anh chị các bạn dòng máy ăn nhôm thế hệ mới nhất mang uh, sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ của châu Âu ở ờ, uh, đây các bạn chị các bạn là một dòng máy ăn nhôm hai đầu uh, sử dụng hệ thống đó là CNC công nghệ mới nhất của năm 2020 đến nay uh, với thiết kế là hai đầu máy đầu máy số 2 là máy di chuyển và đầu máy số 1 là đầu máy cố định thì uh, đầu máy di chuyển thì chúng ta chỉ cần nhập thước trên bảng điều khiển này thôi thì mọi vấn đề thao tác sẽ mà đầu máy số 2 sẽ tự động lấy kích thước và di chuyển đầu máy thay vì chúng ta các bạn ờ, di chuyển đầu máy bằng tay này rất là mệt ngày, à, ngày nay thì chúng ta chỉ các bạn cần nhập số liệu thông số trên bảng điều khiển này thì đầu máy sẽ tự tự động di chuyển có hệ thống motor đẩy đầu máy đi rất là nhẹ nhàng và rất là tiện lợi và với thực tế anh sẽ nói với thực tế ờ, cải tiến hoàn toàn mới thân tích rất là hố chắc chắn đảm bảo sự mới nhất đây là một dòng máy mang thương hiệu là Baxter của công ty ờ, cổ phần xuất khẩu Baxter Việt Nam với dòng máy này thì thiết kế đảm bảo về vấn đề sự chắc chắn ổn định lâu dài và bền bền là nhất mới nhất ờ, trên thị trường hiện nay và để vận hành cái máy này thì anh chị có thể là xem tiếp thì em sẽ vận hành cho anh chị các bạn luôn mời ờ, anh chị có thể đứng uh, gần để em có thể vận hành cho anh chị À, để lấy kích thước di chuyển đầu máy số 2 thì anh chị các bạn chỉ cần nhập cái thông số trên à, cái bảng điều khiển này thôi. Đây là nó đang là 1400 này. Em sẽ nhập cái kích thước là chọn kích thước này. Đó là 1350 này. 350. Sau đó ấn enter và ấn à, chọn độ thì à, máy sẽ tự động đầu máy số 2 sẽ tự động di chuyển vào. Theo cái đúng đúng cái số kích thước mà in trên hiện trên màn hình này. Đó, còn cái đây là cái chế độ chuyển góc này em sẽ chuyển góc đầu máy số 1 chuyển góc 90 độ này máy chuyển góc thì rất là êm ái chuyển góc đầu máy số 2 này Đó. chúng ta chỉ cần ờ, nhập cái thông số trên cái bảng điều khiển này thôi máy di chuyển thì rất là êm và chuyển góc hoàn toàn tự động trên hệ thống ờ, điều khiển piston và để hoạt động đầu máy số 1 hay đầu máy số 2 thì anh chị có thể là cắt riêng biệt từng đầu máy trái hoặc từng đầu máy phải hoặc là song song cả hai đầu máy cùng một lúc đây em sẽ khởi động cả hai đầu máy này em sẽ nhập kích thước à, 1420 này 25 ở enter vâng và máy sẽ tự động đánh ra đúng kích thước mà chúng ta cần cắt à, để trước khi hoạt động thì chúng ta hãy à, với cái cách chúng ta hãy khởi động motor này sau đó là ấn ờ, kéo bê tông đó kéo bê tông sau đó là ấn tắt và khi cắt xong thì đầu máy sẽ ờ, chạy hết hành trình thì máy sẽ tự động thu về và nhả bê tông ra đó chúng ta sẽ lấy cái sản phẩm ra và đây là sản phẩm vừa cắt xong ạ anh chị có thể kiểm tra mặt cắt rất là sắc ngọt không bị bao via nguyên bị mổ nhôm hay nó móp nhôm đây sản phẩm này chưa có dầu làm mát ở đây là đầu máy của số 2 đây đó mặt cắt rất là sắc mịn rất là ngọt nhôm sinh pha chính hãng dày 22 với hệ thống công suất trên mỗi một đầu máy là 3 kW và hai đầu máy là 6 kW và lưỡi sử dụng đó là lưỡi qua quen 455 công nghệ của Nhật Bản. Đây là một dòng lưỡi cắt tốt nhất trên thị trường ngày nay. Bên em sẽ bảo hành cho anh chị về vấn đề ờ, lưỡi cắt là cắt mà bị ba viên, nổ nhôm hay móp vô móp nhôm. Bên em sẽ đổi trả cho anh chị một cặp này mới. Và anh chị có thể thấy hệ thống ờ, đầu máy số 1 và đầu máy số 2 cả mặt trước cả bệ đỡ đầu máy cũng như là bệ bệ dưới này sử được sử dụng được ờ, những tấm thép rất là dày thép trắng không han gì và được tôi luyện chống cong vinh hoàn toàn là thép khối anh chị các bạn ạ hoàn toàn thép khối không giống như những dòng rẻ tiền trên thị trường hiện nay thì sẽ liên kết những chỗ này bằng những nục giáp thì sử dụng lâu ngày thì nó sẽ không đảm bảo và cái sự ổn định của nó sẽ không cao cao đó hoàn toàn đây là hệ thép hệ thống cả mặt đỡ đầu máy cũng như là những bệ thép rất là chắc chắn toàn hoàn toàn thép khối hết anh chị bạn máng trượt DC nghiêng thì chúng ta cắt phát DC thì được tượng trượt và đi ra ngoài rất an toàn đó toàn bộ thân bệ thân bệ anh chị bạn toàn bộ thân bệ là bằng à, thép hộp nguyên khối đó bằng thép hộp rất là chắc chắn này đó không giống những dòng à, thông thường trên trường hiện nay thì hoàn toàn những cái bệ này thì sẽ bằng bằng tôn quây bằng tôn thôi thì nó sẽ không đảm bảo khi anh chị các bạn cắt thì hãy bị rung bị nắc thì nó sẽ không đảm bảo cho sử dụng lâu dài và góc các độ cắt thì sẽ không được chuẩn đó và cái điều đặc biệt cho con à, máy này thì bên em thì hệ thống cái đường dây đường dây dẫn hướng đầu máy số 1 và đầu máy số 2 đẩy nữa ra vào là hệ thử sử dụng hệ thống đường dây vuông dây vuông CNC nhé anh chị các bạn ạ anh chị các bạn có thể là nhìn thấy bên trong này sử dụng hệ thống đường dây đẩy nữa ra vào đó là dây vuông giống như kiểu như thế này giống như cái cái dây vuông đấy giống đây gọi là dây vuông đây dây bằng cá đây thì đảm bảo cái sự ổn định và lâu dài nhất khi chúng ta đẩy lưỡi ra vào thì nó sẽ hoạt động êm ái hơn đó cái độ chuẩn xác cái độ ổn định nó cao nhất à, tiếp theo nữa thì anh chị các bạn có thể là tham quan một chút hệ thống tủ điện với hệ thống tủ điện thì ờ, rất là hiện đại hoặc và sử dụng hoàn toàn hệ thống điện đó là hệ thống Mitsubishi của Nhật Bản anh chị có thể thấy đấy hệ thống Mitsubishi đó và các cái ờ, bao gồm những các cái thiết bị điện như kiểu cục chống độc pha này đấy các cái ờ, cầu trì á tổng này hay là các cái cục khởi động từ tách biệt riêng cho những cái đầu máy để đảm bảo sử dụng trong quá trình làm việc nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều không giống như những dòng thông thường rẻ tiền trên thị trường ngày nay thì nó sẽ chung với nhau như này thì nó sẽ không đảm bảo cho ổn định lâu dài và đây là các hệ thống ờ, cầu trì này đấy cục BNC ờ, để điều khiển này à, bộ điện điều khiển điện này nguồn điện này đó và đây là các cái lơ ne lơ ne cả biến nhiệt bảo vệ cho hệ thống điện cũng như là hệ thống uh, motor của chúng ta rất là an toàn và điều đặc biệt đây là hệ thống cái cục chuyển đổi nguồn điện từ 308 à, về điện là 64V 380V về 60 65V ạ đấy để bảo vệ và chuyển đổi hệ thống điện bên dưới này bảo vệ cho cái à, các cái cục hút van điện từ đó nó sử dụng cái độ bền nó sẽ an toàn hơn nó sẽ cao hơn không bị hỏng đấy tất cả các cái đầu nối hơi bên em đều cầm hơi đều à, bôi keo bôi keo chung quanh hết các cái chân này để đảm bảo không bị dò dỉ hơi nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều tất cả những cái dây điện bên em thì ờ, đều được là dây bọc dây bọc ba lớp và đảm bảo là dây đồng 100% nếu anh chị và các bạn kiểm tra mà không phải dây đồng bên em sẽ đổi trả hoàn toàn là 200% giá trị sản phẩm cho anh chị các bạn luôn trên mỗi cái thân ờ, tủ điện thì sẽ có hai cái bộ điều hòa quạt điều hòa anh chị bạn ạ đây là quạt điều hòa thông gió để đảm bảo cho toàn bộ hệ thống điện này bảng điện này lúc nào nhiệt độ nó cũng là mát mẻ nhất để cho hệ thống điện nó hoạt động là trơn tru và tuổi thọ nó sẽ cao hơn rất là nhiều đó và anh chị hãy à, tham quan một chút về hệ thống à, phía sau à, anh chị có thể thấy là hệ thống à, phía sau của đầu máy thì sẽ thực thiết kế rất là gọn gàng và thẩm mỹ với thiết kế là hai piston đẩy nước ra vào một piston dầu và một piston khí à, tất cả các hệ thống piston bên em đều là sử dụng hệ thống piston đúc liền đảm bảo không giống như hệ thống bít tông tăm trên hiện trường hiện nay thì uh, sử dụng cái hệ thống lâu dài thì rất hay bị hỏng đấy cái đường đảm bảo cái tuổi thọ nó sẽ không cao Nhưng hệ thống bít tông tam ơ bít tông ờ, đúc niền này sẽ an toàn hơn rất là nhiều đó cái ờ, mặt trước và mặt sau thì anh chị có thể thấy này đỡ hoàn toàn những bằng những cái bệ thép rất là dày thép trắng nguyên khối chống cong vinh đó hệ thống piston chuyển góc rất to ạ to như một bắp đùi luôn chị các bạn ạ to như một bắp đùi luôn đảm bảo đẩy góc cắt nó sẽ êm ái và mượt mà hơn và trên cái ờ, piston này sẽ có ba con ờ, mắt cảm biến để giúp cho anh chị các bạn là khi chuyển góc nó sẽ nhận định chuyển góc các anh chị bạn được ờ, trơn tru hơn và cái điều đặc biệt là trên để trong quá trình một thời gian chúng ta hoạt động lâu ngày á thì cái đường dây nó sẽ hay bị trơn ổ pin hay bị trơn thì bên sẽ khắc phục bằng cái cách là có hệ thống bơm dầu trực tiếp vào bốn cái vòng bi ở bên trong đầu máy số 2 này và đầu máy số 1 để giúp cho đẩy nữa ra vào nó hoạt động chân tru hơn êm ái hơn mượt mà hơn rất là nhiều đỡ à, đầu máy số 1 và đầu máy số 2 trên những cái bệ gang rất là dày chị bạn rất là dày đó hoàn toàn là gang đúc 100% là gang đúc nguyên khối hết và các cái à, nỗ này thì được đồng phay tiện CNC đảm bảo cái độ chính xác và độ chuẩn là cao nhất đó hệ thống piston à, hệ thống bình dầu thông minh đó bình dầu thông minh và đây là các cái con mắt cảm biến và đẩy ờ, đầu máy số 2 đầu máy số 2 di chuyển trên hai đường dây trên hai đường dây dây đặc phi 42 và nằm bệt với thân máy không có cây sẽ đảm bảo là cái độ ổn định và cái độ bền là cao nhất và trên hai cái thân trực trên dọc trước khi đặt hai đường dây này lên thì bên em sẽ có những cái bệ thép rất là dày này miếng thép rất là dày chạy dọc thân máy để ờ, đảm bảo là cái ờ, khi đặt cái đường dây lên nó sẽ bằng phẳng nhất không bị ờ, biêng lưỡi hay là không bị đảo hay không bị cao thấp để sẽ giúp cho cái đầu máy số 2 di chuyển là độ chuẩn xác trên một cái một mặt bằng mặt bằng à, cao nhất và trên đỡ đầu máy số 2 thì sẽ bằng trên 4 cái ổ bi này và trên mỗi một ổ bi thì cả mặt trước và sau sẽ được thiết kế là các cái màng cao su này bảo vệ quét cái mặt nhôm này đi để không bị chui vào bên trong làm hỏng vòng bi làm kẹt vòng bi đó và anh chị đặc biệt điều đặc biệt tất cả hệ thống ờ, điện cũng như là hệ thống đường dây thiết bị bên em thì ờ, đều sử dụng của công nghệ của Đức anh chị bạn đây là make in Rami của Đức anh chị bạn nhé đây là hệ thống của Đức chứ không phải là của hàng ờ, Nhật Bản của hàng địa phương của của, của trung ương nữa của của Trung Quốc đâu ạ Đấy, cho nên là cái chất lượng của nó rất là tốt không giống như những dòng rẻ tiền trên thị trường ngày nay thì toàn bộ hệ sử dụng hệ thống nó là các cái thiết bị đều là của hàng địa phương thôi cho nên chất lượng sẽ rất là kém đây là hệ thống motor đẩy góc đẩy đầu máy di chuyển di chuyển đầu máy ấy, đều là của đức hết anh chị bạn ạ đó và dây xích đỡ đầu máy đỡ được các cái cái ờ, dây hơi cũng như dây điện đó và cái điều đặc biệt trên cái con máy cắt nhôm hai đầu CNC này bên em thì uh, anh chị có thể thấy khi đi ờ, xe máy ấy, để kỹ thân bệ của nó rất to và khác biệt so với những dòng thông thường trên thị trường hiện nay thì nó sẽ đảm bảo về cái tính, cái tính ổn định lâu dài và cái độ chắc chắn nhất cho con máy thân bệ rất là to khác biệt so với những dòng à, không chín thông thường trên thị trường hiện nay đó đảm bảo cái sự à, đầm máy và tốt nhất cho con máy à, cho con máy này À, dạ vâng và vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cho tất cả anh chị và các bạn được biết về quá trình vận hành cũng như là các thiết bị cấu tạo nên một con máy CNC này Bên em cung cấp tất cả những dòng máy khác từ máy cắt nhôm hai đầu 05, 06, 08, 09 hay là những dòng máy CNC, máy đột dập, máy đố, nén khí hay là tất cả những cái ờ, phụ kiện của máy. Ở ờ, mọi nhu cầu thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại ở phía bên trên màn hình hoặc là đến một trong hai cơ sở gần nhất khu vực phía Bắc là bến xe Nghĩa Hà Đông Hà Nội, khu vực phía Nam là 621 Sa Nội Hà Nội để được tư vấn và test máy xem máy trực tiếp một lần nữa thì ờ, xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian để theo dõi video của bên em. À, và xin chân thành cảm ơn ạ.